Chào mừng các bạn đã đến với bản tin chiều ngày 6 tháng 5. Tiêu điểm hôm nay sẽ liên quan đến các tin tức chuyển nhượng mỗi ngày, cũng như những cập nhật mới nhất liên quan đến loạt trận các câu lạc bộ đang diễn ra hấp dẫn tuần qua. Cụ thể hơn, chúng ta sẽ cùng đến ngay với thực hư việc Liverpool muốn đánh gọn tiền vệ Romeo Lavia. Tiếp theo là việc Ajax ra giá bao nhiêu cho giải pháp thay thế Kimmich của Bayern. Và cuối cùng là thực hư việc sao trẻ German nghỉ thi đấu cho Barca đến hết mùa. Tất cả sẽ có trong bản tin hôm nay, mở đầu chương trình sẽ là phần tin vắn liên quan. Các bạn còn nhớ cựu thần đồng của Dortmund, người từng được mệnh danh là Sergio Busquets mới không? Đó chính là Julian Weigl. Thực tế thì sau khi rời khỏi nước Đức, sự nghiệp của cựu thủ Dortmund đã không lụi tàn những số thần đồng khác. Weigl đã chọn Benfica để hồi sinh sự nghiệp và may mắn thành công. Mới đây, Weigl đã quyết định quay trở về Bundesliga khi đầu quân cho câu lạc bộ Borussia Mönchengladbach với một bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2028. Một số chuyên gia bóng đá Đức đã tư vấn cho Weigl quay trở về Bundesliga nhằm cạnh tranh một suất tham dự Euro sắp tới cùng đội tuyển nước nhà. Trong chiến tích vô địch cúp quốc gia của câu lạc bộ bóng đá Toulouse vừa qua, một phần công không nhỏ là nhờ vào màn trình diễn nổi bật của tiền vệ Branko van der Bomen. Giá trị của tiền vệ người Hà Lan đã tăng lên từ 500.000 euro lên thành 9 triệu euro theo định giá của Transfermarkt tại thời điểm hiện tại. Mới đây, tiền vệ sinh năm 1995 đã quyết định không ký hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản và Bowman muốn tìm kiếm một câu lạc bộ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè với tư cách cầu thủ tự do. Hiện tại đã có rất nhiều câu lạc bộ tầm trung nhưng có thực lực ở châu Âu. Quan tâm đến tiền vệ này có thể kể đến như PSV, Marseille, Feyenoord, Leeds, Aston Villa, Sevilla, Wolfsburg, Galatasaray. Khi được các phóng viên hỏi rằng Griezmann có xích mích gì với Mbappe trong vụ băng đội trưởng tuyển Pháp không, tiền vệ Giroud đã chia sẻ rằng Griezmann là một cầu thủ đẳng cấp đấy. Cậu ấy có một tâm lý vô cùng vững vàng và phong cách chơi bóng cực kỳ đồng đội. Hãy nhìn cách mà cậu ấy hy sinh vì đội bóng ở Atlético Madrid đi. Cậu ấy cũng làm những điều tương tự như vậy khi lên đội tuyển. Griezmann chắc chắn xứng đáng là một trong số những thủ lĩnh tinh thần của đội tuyển Pháp hiện tại. Theo nhà báo Tavolieri, trong nỗ lực gia cố hàng tiền vệ của mình, tiền vệ Romeo Lavia của Southampton đã nằm trong danh sách chuyển nhượng trong mùa hè tới của Liverpool. Phía Southampton sẽ yêu cầu mức giá khoảng 50 triệu bảng Anh cho tiền vệ 19 tuổi này. Nếu Southampton xuống hạng mùa này, mức giá dự kiến sẽ giảm xuống từ 3 đến 5 triệu. Nếu buộc phải bán, đây sẽ là một thời điểm tốt. Lavia được Manchester City bán cho Southampton kèm với điều khoản mua lại 40 triệu bảng, có thể sẽ được kích hoạt vào mùa giải 2024. Tiếp tục là một tin chuyển nhượng đến từ Liverpool. Theo tờ Le Parisien, đội bóng thành phố Cảng đã sẵn sàng để có những cuộc thương lượng đầu tiên với hậu vệ đang thuộc biên chế của Sporting Lisbon, trung vệ Gonzalo Inacio. Ba lãnh đạo của The Cop mong muốn mua thêm một trung vệ nữa để thay thế cho Jermatip, nhiều khả năng sẽ rời đi vào mùa hè sắp tới. Phía Paris Saint-Germain cũng dành sự quan tâm đến cầu thủ 21 tuổi Tuy nhiên, đội bóng vùng Merseyside hiện đang có một vị thế tốt hơn trên bàn đàm phán với Lisbon, mức giá mà Sporting mong muốn rơi vào khoảng 45 triệu euro. Theo nhà báo Mark Law từ tờ Telegraph, Chelsea đã gia nhập các câu lạc bộ quan tâm tới trường hợp của tiền đạo đang chơi cho Atalanta Ramos Hoylund. Tuy nhiên, nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng tất cả những vấn đề chuyển nhượng sẽ được quyết định sau khi bổ nhiệm huấn luyện viên mới. Trong cuộc họp báo trước trận đấu gặp Bournemouth, huấn luyện viên Frank Lampard đã chia sẻ về việc tại sao Badia Zile không được ra sân gần đây. Cụ thể, cựu huấn luyện viên Everton tiết lộ đang có một cuộc cạnh tranh sòng phẳng giữa các trung vệ ở Chelsea và đơn giản là Badia Zile không thể cạnh tranh được với Thiago Silva, Wesley Fofana và Trevoh Chalobah thôi. Phát biểu này đã khiến cho các cổ viên của Chelsea dậy sóng khi họ cho rằng gà nhà Trevoh Chalobah hoàn toàn không xứng đáng để được nhắc tên và so sánh với cựu trung vệ Monaco. Theo tờ Sky Sports Hà Lan, phía Ajax đã ra mức giá cho tiền vệ Edson Alvarez là 50 triệu euro cho bất cứ câu lạc bộ nào muốn tiếp cận. Bayern Munich là câu lạc bộ được cho là dành sự quan tâm đặc biệt đến tuyển thủ người Mexico khi đội bóng này cần một tiền vệ phòng ngự đích thực thay cho Kimmich. Khi được hỏi về trường hợp của Calvin Phillips tại sao cứ dự bị liên tục, huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã chia sẻ rằng đó là vấn đề của riêng các cầu thủ. Cựu luyện viên của Barcelona không trách cứ tiền vệ sinh năm 1995. Ông tỏ ra thấu hiểu khi chia sẻ rằng rất khó cho Camvin có thể nắm được nhịp độ của đội bóng khi mà thời gian ra sân là quá ít. Đồng thời huấn luyện viên của Manchester City cũng chia sẻ những khó khăn của mình. Ông cho rằng ở một viễn cảnh khác thì có thể Philips sẽ có cơ hội. Tuy nhiên Man City đang bị thua điểm Arsenal trong cả mùa giải, nên họ cần ưu tiên những cầu thủ có phong độ cao nhất như Stone hay Rory. Trong cuộc phỏng vấn trên, Pep cũng từ chối chia sẻ tương lai của cựu cầu thủ Leeds sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Hậu vệ Sergio Des của Barcelona được cho là đã đồng ý với bản hợp đồng cho mượn để gia nhập đội bóng Bundesliga là Union Berlin vào mùa giải tới. Ngôi sao của tuyển Mỹ hiện đang được AC Milan mượn với một bản hợp đồng có thời hạn một mùa. Tuy nhiên, Rossoneri không đánh giá cao cầu thủ hậu vệ của Ajax và chắc chắn không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 20 triệu euro trong hợp đồng. Tờ Mundo Deportivo tiết lộ rằng hậu vệ sinh năm 2000 từng từ chối câu lạc bộ Đức nhưng đã bất ngờ quay xe khi biết bản thân không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Xavi cho mùa giải tới. Thương vụ này có diễn ra hay không còn tùy thuộc vào Union Berlin có tham dự vào Champions League mùa giải tới hay không. Trong buổi họp báo trước trận Liverpool và Brentford, khi được hỏi về cơ hội sẽ chen chân vào top 4 sau khi mùa giải kết thúc. Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã vui vẻ chia sẻ rằng Hiện tại thì Manchester United đang có 63 điểm, còn chúng tôi sẽ có 71 điểm. Đó là trong trường hợp chúng tôi thắng hết tất cả những trận còn lại. Như vậy thì bọn họ chỉ cần 8 điểm trong 5 trận cuối là đủ để vào top 4 rồi. Tôi nghĩ họ cũng sẽ đạt được số điểm đó thôi. Vì thế nên tôi cũng không kỳ vọng quá nhiều về việc Man United sẽ xảy chân và chúng tôi sẽ bất ngờ vào top 4 đâu. Không còn chỉ là tin đồn nữa Tiền đạo Joao Pedro chính thức ký hợp đồng với câu lạc bộ Brighton. Được biết bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2028. Đây cũng chính là thương vụ có giá trị bán kỷ lục của Watford với mức giá lên đến 30 triệu bảng Anh cho tiền đạo người Brazil này. Mặc dù cũng đã có một số lời đề nghị gửi đến Watford từ Serie A cũng như là giải Ngoại Anh, tuy nhiên Pedro đã lựa chọn Brighton là bến đỗ tiếp theo để chắp cánh cho sự nghiệp của mình. Giám đốc kỹ thuật của Brazil là ông David Ware đã chia sẻ rằng Thật ra là cậu ấy từ lâu đã là mục tiêu dài hạn của chúng tôi. Brighton biết rõ là cậu ấy không nhận được nhiều lời đề nghị, nhưng chúng tôi rất may mắn khi Pedro đã chọn Brighton làm bến đỗ tiếp theo. Trong một bản phỏng vấn mới đây trước báo giới khi được các phóng viên hỏi về tương lai các trụ cột sau khi mùa giải năm nay kết thúc, huấn luyện viên trưởng của Man City đã phát biểu rằng hiện tại chúng tôi chưa có thể đưa ra bất cứ kết luận gì. Các bạn cứ chờ vào cuối mùa giải đi, khi đó chúng tôi sẽ ngồi lại với tất cả cầu thủ để bàn bạc về chuyện tương lai của họ. Tôi biết rằng có nhiều cầu thủ muốn được ra sân nhiều hơn hoặc là họ không hạnh phúc vì lý do gì đó. Mặc dù tình thế là thế nhưng tôi sẽ không bàn luận gì quá cụ thể bởi vì tất cả các thủ đều rất quan trọng đối với chúng tôi ở thời điểm hiện tại và tôi muốn họ tập trung vào mùa giải hiện tại 100% trước đã. Mới đây, người đại diện của sao trẻ Victor Ricky là Andre Curry chia sẻ trước IACA One rằng Chúng tôi đang có một mối quan hệ rất tốt với Barcelona và tôi hoàn toàn có thể gợi ý cậu ấy đến với câu lạc bộ này. Đó là một câu lạc bộ khổng lồ và là một nơi tuyệt vời để phát triển tài năng của Rocky. Nếu Barca chịu ký với cậu ấy, tôi có thể cam đoan 100% rằng đó là một thương vụ rất hời cho đội bóng xứ Catalan. Cậu ấy mà được thi đấu ở Barca thì giá trị của Roque sẽ tăng chóng mặt đấy. Cái tên Victor Roque nhiều khả năng sẽ gấp 5 lần so với giá trị mua vào cơ. Cuối cùng thì người đại diện này cũng chia sẻ rằng với tôi Victor Roque chắc chắn là hay hơn cả Andrei của Real Madrid. Thương vụ Barca mua Victor Roque từ Trường Như sẽ suôn sẻ thì phía đội bóng Tây Ban Nha bất ngờ giảm nhiệt cho mức giá được đại diện phía Brazil đưa ra là tương đối cao. Mặc dù mới được gọi lên đội 1 của Barcelona nhưng sao trẻ Lamin Jamon gần như sẽ không thể thi đấu cho Barca cho đến hết mùa giải năm nay. Cụ thể thì Jamon sẽ tạm biệt đội bóng xứ Catalan trong một thời gian ngắn khi anh được gọi vào đội U17 Tây Ban Nha để thi đấu ở các giải quốc tế từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6. Còn trận đấu cuối cùng của Barcelona tại La Liga mùa giải năm nay là với câu lạc bộ Celta Vigo vào dạng sáng ngày 4 tháng 6. Vì thế nên dù muốn thì cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha cũng không thể tiếp tục ra sân cho đội bóng chủ quản thêm một mùa giải này. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với cựu đồng đội Charlie Davis, thông đồng một thời Freddie Adu đã thừa nhận rằng sẽ sớm giải nghệ trong thời gian sắp tới. Trong buổi phỏng vấn trên, Adu đã chia sẻ rằng Tôi nghĩ rằng trong thế giới bóng đá, việc có được tài năng thiên bẩm vẫn là không đủ. Bạn còn phải luyện tập cật lực để tài năng của bạn có thể được tỏa sáng. Tôi đã thấy những gã không có tài năng xuất chúng như tôi, nhưng họ lấy đó làm động lực để tập luyện chăm chỉ và một vài năm sau, họ đã dễ dàng vượt mặt tôi. Adu kết buổi phỏng vấn bằng việc khẳng định bản thân vẫn chưa giải nghệ. Nếu không có đội bóng nào tìm đến anh nữa, trong năm nay thì Adu mới tính đến việc đó. Trong những ngày gần đây, câu lạc bộ Tottenham Hotspur đang muốn đẩy nhanh việc chiêu mộ huấn luyện viên Nagelsmann để có những cuộc gặp mặt chính thức giữa đôi bên để bàn bạc về tương lai và định hướng của đội bóng. Tờ Bill tiết lộ rằng huấn luyện viên Nagelsmann đánh giá rất cao tiềm năng và quy mô của câu lạc bộ Tottenham. Tuy nhiên, cựu huấn luyện viên của Bayern Munich muốn biết là ông có được bao nhiêu quyền lực trong câu chuyện chuyển nhượng. Quan điểm của Nagelsmann rất rõ ràng, ông tỏ ra hứng thú với dự án Tottenham nhưng sẽ không sẵn sàng gần đầu dẫn dắt đội bóng thành London cho đến khi hiểu được những gì xảy ra trong nội tình của đội bóng. Khúc mắc của thương vụ này được đẩy sang cho Daniel Levy và giám đốc mới của câu lạc bộ. Alfonso Davis đã được bầu chọn là cầu thủ nam xuất sắc nhất khu vực CONCACAF năm thứ hai liên tiếp. Davis là cầu thủ đầu tiên giành được thành tựu này trong lịch sử giải thưởng trên. Chúng ta đã cùng đi qua những thông tin đáng chú ý nhất về bóng đá trong 24 giờ qua. Những diễn biến khó lường của loạt trận quốc nội vào cuối mùa vẫn sẽ tiếp tục vào những ngày cuối tuần. Kết quả của những trận cầu sắp tới đây cùng nhiều tin tức hấp dẫn khác sẽ được mình cập nhật liên tục trên hệ thống kênh của bình luận viên Anh Quân. Các bạn hãy chú ý đón xem.